Đầu tiên là chiều thu vời vợi. Anh đợi em giữa chiều thu vời vợi. Em tìm anh giữa dòng người xa xôi. Ta gặp nhau trong chiều thu vời vợi. Ôi nỗi nhớ trào sôi. Chiều bên anh mặt hồ thu xanh thẳm. Những nốt nhạc rung say đắm nửa đời. Một chút thôi cho đời bớt đơn côi một chút thôi cho thỏa nỗi đầy vơi Tình ơi, bên đời chơi vơi Người ơi, bên trời mây trôi Những nốt nhạc hòa khúc hát ngân xa Chiều hoàng hôn buông tím lòng ta Ta gặp nhau giữa chiều thu Hà Nội ta gọi nhau nửa đời xuông rơi môi, môi quyện môi cho hồ thu lặn lùi. xin một lần có nhau xin một lần hiến dâng người ơi em vẫn thế dung dị giữa đời thường nụ cười sáng gắn vào bao vất vả Khuôn trời xanh dành cho em một màu yên ả à ngọn gió trời thổi vào cho hết những mong manh Dùng gì em để đẹp với vô thường Làn tóc mây vẫn bay nhuộm mùa đang truyền Sắc hoàng hôn tím thêm màu lưu luyến Cho tình cờ họa mi cúc đơm bông Càng đẹp thêm giữa hương thắm truyền sông Vóc nền đã tất thoáng tận mênh mông Em đứng đó để hai bờ thương nhớ dập dìu sóng chắc dòng đời đang thờ vẻ đẹp vô thường vẻ đẹp lời nỗi nhớ bóng dáng bên đời đôi bờ mãi thương nhau Và bây giờ em sẽ đọc bài thơ 20 tháng 10 dành cho chị em phụ nữ cứ ngỡ rằng phụ nữ thật giản đơn Là yếu mềm, là dễ vỡ mong manh Nhưng thực ra phụ nữ là tất cả Nếu thiếu họ trên đời sẽ chẳng có lời ca Nếu nghĩ rằng phụ nữ chỉ ăn chơi Việc nhà, việc cửa chẳng đến nơi Nhưng thực ra họ lo toan quán xuyến Sau vất vả bộn bề lại say đắm thiết tha Đừng nghĩ rằng họ chỉ nhảy múa hát ca Việc nhà cơ quan sở mỏ vẫn đảm nha rất kiên cường gắn bó bao khuya sớm tỏa sáng nụ cười rạng rỡ ngàn hoa trên đời em giữa chiều thu vơi vợi em tìm anh giữa dòng người xa xôi ta gặp nhau trong chiều thu chờ đợi ôi nốt nhạc dung say đắm nửa đời một chút thôi cho đời bớt đơn côi một chút thôi cho thỏa nỗi đầy vơi nhạc hòa cũng hát ngân xa chiều hoàng hôn buông tim gặp nhau giữa chiều thu vơi vời ta gọi nhau nửa đời sương rơi ta gặp nhau trong chiều thu chờ đợi ôi nỗi nhớ chào xôi hồ tu danh đã những nốt nhạc rung say đắm nửa đời một chút thôi cho đời bớt đơn côi một chút thôi cho thoáng đời chơi vơi những nốt nhạc hòa khúc hát ngân xa chiều hoàng hôn buông tím lòng ta ta gặp nhau giữa chiều thu vơi vợi ta gọi nhau nửa đời sướng rơi môi quyền môi cho hồ thu lặn lội ôi tình ơi xin một lần có nhau xin một lần